Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của thông tin Check quan Mình xin phép được chia sẻ cho mọi người một thông tin à, rất là nóng hổi đây. Trước khi mà đi vào à, video chi tiết thì mình xin phép được tóm tắt nội dung ngắn gọn này cho mọi người hiểu nhé. Thì hôm nay mình nhận được ba cái thông báo về việc kết thúc cách ly y tế phòng chống Covid-19 nhé mọi người. Ở tại các khu vực à, ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai như sau. Thông qua những khu vực mà được kết thúc cách ly y tế này. Tuy nhiên là cũng vẫn sẽ áp dụng theo cái phương pháp phòng chống dịch của địa phương nhé. Chứ không phải kết thúc cái là mình muốn đi đâu, muốn đi muốn làm gì làm nha mọi người thì muốn đi làm thì cũng phải liên hệ quản lý như nào phải liên hệ chính quyền nhưng mà có giấy đi đường hay như nào đấy tại vì xã phường đã được ờ, cấp quyền để quản lý cái việc đi lại của mọi người đấy cấp giấy cái thứ ấy thì cái điều một là xin chúc mừng là những người ở toàn bộ các phường Hóa An này Tân Hạnh Tân Hòa Tân Biên Hố Nai thuộc thành phố Biên Hòa thời gian kết thúc cách ly y tế là từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021 chúc mừng mọi người nhé cái công văn tiếp theo này cũng về việc như vậy thôi mọi người ơi kết thúc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn bộ phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 nhé. Đấy. Cái công văn này thì chỉ có một phường thôi. Thì cũng ra công văn này cũng ra trong ngày hôm nay luôn, ngày 20 tháng 9 luôn. Rồi, còn một cái công văn nữa này. Đấy. Cái công văn này thì là kết thúc cách ly y tế phòng chống Covid-19 các khu vực tại phường Trảng Dài như sau. Còn phường Trảng Dài toàn phường là chưa có được nhé. Thì nó quy định cụ thể như thế này này. Vùng kết thúc cách ly y tế phạm vi toàn bộ các khu phố 2 này, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A thuộc phường Trảng Dài và các khu vực thuộc một phần khu phố 3 phường Trảng Dài. Thời gian là từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021. Mình mới nêu tên ờ, đấy là được kết thúc cách ly y tế rồi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ờ, video chi tiết. Thì ờ, mình mới nhận được à, một cái thông báo của người lãnh đạo mình sẽ khắc dấu tên thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai này số 3419 ubnd đồng nai ban à, hành ngày 20 tháng 9 năm 2021 này là ngày hôm nay à, mới nhưng mà quyết định về việc kết thúc cách ly y tế phong tỏa phòng chống covid 19 chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền tại địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 căn cứ vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007 căn cứ nghị định số 101 2010 NDCP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Căn cứ quyết định số 3986 QĐ BIT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng dịch COVID-19. Căn cứ chỉ thị số 04 CT U ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa. Tại tờ trình số 17900 T T e R UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị kết thúc cách ly y tế phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 7874 TTR SIT ngày 20 tháng 9 năm 2021 rồi cái chốt ở trên thì nó điều khoản thì mọi người không cần quan tâm đâu. Quan tâm chỗ này này, quyết định này. Điều một kết thúc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn bộ phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai thuộc thành phố Biên Hòa nha mọi người. Đấy, chúc mừng nhá. Điều 2, thời gian kết thúc cách ly từ 00 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tại tờ trình số 17900 TTRUBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị kết thúc cách ly y tế phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đề nghị Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 7874 TTRSIT ngày 20 tháng 9 năm 2021. À, ờ, chúc mọi người hai điều khoản này mọi người nghe không không nhớ thì nghe lại nhé. Điều thứ ba, giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi sức khỏe và yêu cầu người dân tại khu vực nêu ở điều 1 được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cái này là giao chính quyền rồi, người không quan tâm nhiều lắm đâu. Điều 4, quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai, và các cá nhân tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đấy thì những ý chính ở điều một điều hai thôi mọi người chú ý đó thôi còn ờ, đây là chữ ký và mộc của tịch phó chủ tịch này thì cái thông báo nữa mọi người ơi còn một cái thông báo nữa nhé như thông báo thứ nhất thông báo thứ hai mình muốn gửi đến mọi người này cũng ngày 20 tháng 9 này cũng từ ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai nhé mọi người rồi thông báo tiếp theo nhé mọi người hai thông báo này ra liền nhau thông báo này thông báo số ba 3420 đấy thì cũng căn cứ như ở trên mọi người ạ thì mình thôi mình xin phép mình lướt qua cái phần này nha mọi người tự đọc cũng được nhé mọi người dừng video lại đọc cũng được Đấy, mình ờ, tóm tắt cái quyết định của thông báo này là quyết định về cái gì thôi. Điều 1. Kết thúc cách ly y tế phong tỏa chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn bộ phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa. Điều 2, thời gian kết thúc cách ly y tế là từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tại tờ trình số 17900 TTR. <coughs> Mấy từ viết tắt này thôi mình không đọc lại nhé. Ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị kết thúc cách ly y tế phong tỏa chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đề nghị của giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 7875 viết tắt thì không nói nhé. Ngày 20 tháng 9 năm 2021. Điều 3 thì giao Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi sức khỏe và yêu cầu người dân tại khu vực nêu ở trên, khu vực nêu ở điều 1 đấy, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định ở điều 4 thì quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký. Thì đấy những ờ, sau ở bên dưới điều 4 này là những cái cơ quan ban ngành này sẽ chịu trách nhiệm thi hành cái quyết định này mọi người ạ. Thì cái này mọi người không quan tâm. Đấy chữ ký của phó chủ tịch. Đây là trên đây là hai cái thông báo mình gửi cho mọi người nhé. Rồi tiếp theo, gớm này được mùa thông báo mọi người ạ. Được mùa thông báo luôn đấy ba cái thông báo liền nhau mọi người ạ. Đều liên quan đến những quyết định để à, kết thúc à, vùng cách ly y tế phong tỏa chống dịch Covid-19 đấy. Đấy thì cái thông báo này mình sâu cho mọi người là thông báo 8043 Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nha mọi người. Thông báo là của Ủy ban nhân dân thành phố còn hai thông báo trước là của Ủy ban nhân dân tỉnh nhé. Thì chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa này. Thì mấy căn cứ này thì mình sâu đây mọi người đọc được nhé. Mọi người dừng lại đọc đi. Thì mình tóm tắt tại những cái quyết định mà mà mọi người cần chú ý thôi. Biết lắm ha. Thì điều một của thông báo này là kết thúc vùng cách ly y tế phong tỏa phòng dịch Covid-19 khu vực tại phường Trảng Dài như sau. Đó, các khu vực tại phường Trảng Dài thôi nhé, chứ không phải toàn bộ phường nhé. Vùng kết thúc cách ly y tế phạm vi toàn bộ các khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, phường Trảng Dài và khu vực thuộc một phần của khu phố 3, phường Trảng Dài gồm 30.554 hộ dân với 111.163 nhân khẩu được thiết lập theo quyết định số 7643 QD UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa. Chú ý điều 2, thời gian kết thúc từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài tại tờ trình số 713 TTR UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 và đề nghị của trưởng phòng y tế thành phố tại tờ trình số 2001 TTR PIT ngày 20 tháng 9 năm 2021. Điều 3 là giao phường chẳng Dài tiếp tục theo dõi sức khỏe người dân và yêu cầu người dân tại khu vực nêu tại điều 1 đó nêu đây này, này thực hiện nghiêm các biện pháp cái này dành cho lãnh đạo mọi người quan tâm lắm à rồi đây cái mục quấy của thông báo này đây đó phòng chống dịch covid 19 theo quy định này nhìn sâu mọi người đọc nhé cái quấy này dành cho lãnh đạo thì mình không cần thiết lắm đâu quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký tránh văn phòng ủy ban đây đây là mộc và chữ ký của phó chủ tịch ban nhân dân thành phố biên hòa mọi người xem nhé có góp ý hoặc thắc mắc thì mọi người để lại ở dưới phần bình luận đấy nhé còn link những video liên quan thì mình để ở phần mô tả mọi người có thể xem thì mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất nhé thông tin từ công ty cũng như những thông tin những thông tin từ thành phố mà được uh, công ty cung cấp thì mình cũng sẽ làm video để cho mọi người uh, nghe để đỡ phải đọc nhé cảm ơn mọi người rất nhiều